Hello các bạn, hôm nay anh em mình thử thách làm à, à lẩu dưa hấu nha các bạn. Đây, trái dưa hấu mình đã xây nó thành nước này các bạn. Đấy. ngoài hấu ngầu các bạn ơi phải tội rồi than nhiều quá nhưng than nó vừa vừa thôi lúc nữa em gấp chuẩn bị nó vàng vàng gấp than ra bớt hết được gấp luôn rồi giờ sao kéo cái dĩ ra nè kéo lên không được cầm cái, cái kẹp nó rút ra cá lóc thì không cao cá lóc nó có dãy rất là đẹp nó muỗng một đã mấy muỗng ngon không lâu quá mình pin giờ ngon giờ không được kìa giờ không lắm ngang chưa chưa dao vậy để nắp lại nha đừng có hồng hương nắp luôn các bạn, hôm nay anh em mình thử thách làm uh, lẩu dưa hấu rồi các bạn Đây, dây dưa hấu mình đã xây nó thành nước này các bạn đấy hỗ trợ uh, trường đây không phải em ờ, cạo cạo cạo cạo cạo nhét cái hấu dưới mình thôi mở các bạn rồi thang ra than cũ còn à còn còn còn bịch thang còn thấy vô luôn nước dưa hấu quá trời luôn bạn nó nước dưa hấu này. Đấy, các bạn tôm nó lại tôm nó lại đây nè đây nè ờ tôm tươi luôn nha các bạn ơi buổi sáng này mình đi mình có mua mới thuốc tiêu chảy sẵn các bạn ơi trường có lấy mấy cái ớt cho anh trường kéo ớt và tắt điện rồi mình sẽ đậy nắp lên nha các bạn thử coi ờ, thử nghiệm như thế nào các bạn ơi wow giờ chọn các bạn các bạn các bạn nghe nó sôi không ăn lại chính này nó nổ phình phình các bạn này mình thử nghiệm có biết ờ, coi có ăn được không các bạn lẩu tôm để lâu quá lũng thiệt á bay âm u có thằng heo khùng đứng ở gốc cây làm thơ có gió hiu hiu nữa các bạn ơi chắc là nó đã chín rồi các bạn ơi đây là món lẩu dưa hấu các bạn đúng đúng bài lẩu dưa hấu luôn vậy thôi chứ không khác đâu các bạn đó, nó khác đen này không nhưng mà nó không có lủng các bạn ôi mình đâm lủng nước rồi quay dựng cái người mà ăn nè đây các bạn ơi à, đi dầu hào của mình các bạn đổ dầu mình sẽ ăn với dầu dầu hào có ăn mặn các bạn ơi ta một ngày luôn anh mời các bạn ở với em mình các bạn để mình thử nghiệm ờ, cái ờ, món ờ, tôm tôm luộc dưa hấu các bạn ồ món độc à ngon này các bạn mà ăn không biết có bị tiêu chảy không vô em trái dưa hấu mình nó không có bị lủng thì quéo thôi nó, nó không lủng được sao lủng được tôm như nhóc nó nhiều lắm dạ nặng quá không không quá không mùi dầu còn cây luôn tôm một cây luôn tôm tư nữa đang ngọt rồi rồi chị hấu nữa chị hấu còn ngọt nữa có ăn học, học, học theo ai anh thấy người ta làm không, bắt trước làm theo ta làm thì ngon mình làm thì không biết chiều nay giờ kết quả gì không mình ăn bây giờ chiều sẽ biết kết quả các bạn ngon các bạn trong cái này cũng làm đủ được dạ tưởng ăn thử cái dưa này mời bạn nha mấy bạn ăn thử cái dưa ngon cực kỳ luôn ngon kiểu gì sao ta mùi mùi lạ luôn ha ừ. không, không còn mùi gì hết nữa ừ. không biết không biết ờ, diễn tả sao em ăn cái dưa thử coi em ăn cái dưa chấm với miếng ờ, dầu hào á đúng ngon quá dưa dưa dưa dưa chín quá chúng tới ăn không chị lấy gói của dưa thôi chút nữa rồi đúng rồi ăn ngon còn ấy đâu đâu còn ấy dạ, nó mùi mặn mặn không mời các bạn anh em mình các bạn nè đó chấm với miếng dầu hào à ừ. Đúng rồi các bạn ơi dạ. món này ngon bạn ừ. thử nghiệm của mình đã thành công các bạn rất là tuyệt vời hôm nay mình sẽ làm cái lẩu để các bạn mình lẩu dầu nướng to bạn mình sẽ cá bạn sẽ cá hả này sẽ tôm sẽ tôm <laughs> đây mình sẽ ghi dẫn đó bạn ơi mình chỉ nhiều nắng đó ấy dạ đừng lấy cây xỉa xỉa nó rớt ra ngoài anh cắt mình xỉa cây rồi à, đừng đừng kéo nó, nó bể bây giờ <laughs> sắp bể rồi à, dạ. rồi bể luôn rồi chưa nước nó còn nó bể kìa đấy kìa chảy cái nước ngoài rồi. Ừ. à ba nòng đừng có sọt vô nó sọt ra sọt sọt vô heo này đây ăn đi con ngốc nó bể luôn giờ nó sợ bể rồi đó nè quá trời nè ăn nhiều tôm lắm mà xiệt cái gì xiệt không dính con nào chứ <laughs> ăn gì đó không mọi các bạn nóng quá tôi không được đây nè à, gọi tôm sống ừ. bữa nào đi quay là trời mưa Đâu ăn cái đồng heo ngon lộn lộn đâu ăn ai? ờ tới cả không kịp rồi gái quá ờ tới rồi đi trong đồng một gái nữa à. ờ tới cả không kịp rồi bên sạp nó gọi sạp biển đó nhỏ mới học về ờ đó cảm kịp bạn đang mình đang đi đồng mình làm clip mà gặp gái nữa ờ đó cảm kịp rồi tôm nhiều lắm á ơi má nóng bây giờ mình trời ơi tôm rồi nè nè nè nè trời ơi chẳng em nói ngon quá bỏ cuộc có cái nóng quá thôi ngon mà, à, ờ, ăn gì mới ngon các bạn ăn gì cảm giác mới hấp dẫn nè sao nhiễu quậy các bạn ừ. này trường gặm sánh đá rồi còn nhiều lắm meo tôm nãy nướng ờ, bỏ vô ít lắm mà ta ăn quảng hết vừa ăn ngon vừa nè ăn đi ăn gì nữa nhớ mớm hả anh lấy lấy tiền đồng <laughs> canh đồng đồng tôi ăn chỗ mớm mà không biết chọn nó như thế nào thôi tôi ăn chỗ mỹ hả chỗ miền nam mày chút mỹ hả cắt mớm gì qua rồi nè thôi mày đồng đồng chưa mày đồng đồng mà có lóc không một hoài luôn đồng đắng mấy bài bây giờ mày nhỏ này kìa đó mày đồng đồng nổi nó nó nó nó đừng nó ừ, quá trời luôn mày làm một bài mình đã đắm thấy một bài nó rồi giờ bị cái bài bự đó mày mày đẻ nữa mày này thắng rồi mày lấy thắng hơn năm mà không không ra bắt không hay khẩu chứ nha <laughs> lóc không mày ăn làm cái gì ăn nhiều đứa nữa được con trời nó không ăn đâu còn những cái dính cái lòng trong nhỏ rồi nó gô rồi có cá nhiều là ta sẽ có cách là câu với tại không câu với con. đây đồng dân đi câu không mượn thấy nha từng nào vô không có người câu cái này nằm trên cắm một năm không có cá lóc cái hầm này cá tôi lên đắt hầm ờ, bắt từ mấy ký cá bắt còn cột nó nhỏ hơn. nay bông thú quá trời lâu lắm mình đâu vô đây cái cá phi không nghe không đâm cái lũng đi chảy ra ngoài luôn bây giờ còn nhóc ở dưới chân á mày bắp làm như cái gâu đó ừ rồi nhúng vô quýt luôn rồi hấp nước thở, thở nước là sao nước nó ngọt ghê luôn mà bữa nay có cái muỗng luôn Ý. đồng đó răng lưới rồi răng quanh cái cho luôn lùa à. tóc loại dính rồi răng lưới để, để qua đêm đứng dính cái dính được tóc phi ô mà cắt ông cắt pin này xưa mà không phải như cắt phi ở quê nắm em chạy rồi để vô em chạy rồi chưa chạy hả cái nhỏ thì bự rồi giờ chiến xù thì anh cạo giấy nghe cái chiên lên trời ơi chấm lắm nhà không có xương có hai hai tử hai tử bàn tay không bự ừ. nhỏ nhỏ là nhà không có xương rồi còn hai ba con ăn hết ăn quảng hết rồi no hả nè nó nhiều vậy ôi mua ký mấy tôm ký ký hai lại nãy ra có thấy tôm nhảy nhảy á còn con nhiều đây hết luôn đỡ <laughs> con nó sau cùng ăn quặng có tôm cả quay qua quay luôn không mà ăn cái dưa ngon không không có đầu bút ừ. nó vô này ngon à nó vô cái nước hết hết nó hết mùi chua chua ừ. ngay ngay món món, này à. ngon nha đã tưởng nè đã tưởng hết rồi còn có nè nè nó gì nổi nữa nổi, nói bỏ ra liền nước hết rồi yeah. Dạ. cái này nhà nghỉ ngơi cơm cơm nữa hả chiều chiều hả ăn cơm nữa hả? ăn miếng cơm ăn nữa chứ đừng cho đâu bao tử chiều về khoảng ờ, bốn giờ rưỡi năm giờ nó mập hết cho tới bảy giờ về vậy đó chạy về nhà luôn những chân chưa ngồi tôi ca cho nó sừng mấy thầy ca chỗ tỉnh cao mắc cỡ mấy người mình dùng bình thường cái ca mà mắc cỡ cái ca ngại ngại gì mà hát hay không mà hát hết rồi hết rồi hết rồi các bạn ơi còn có giỏi dưa hấu đây để đi để đi thơm các bạn thơm mùi gì hấu giờ rồi. cơm no ngủ say rồi xin chào tạm biệt các bạn nha hẹn gặp lại các bạn lần sau mình đi về đây hello tạm biệt các bạn